nó, nó đi massage nó đầy tới cái độ vậy nó nói đó thì nó buồn chứ nó đi massage mỗi lần á tao vô á tao, tao gõ cửa phòng nó mở ra thấy ừ, nhỏ kia ngồi đùi nó vậy nè xong rồi hai đứa mở vlog của tao cho coi trời ơi má ơi anh nè đúng không chơi với này bể quá em má đi massage mà nó hai mẹ nó cơ ngơi ừ ông này có mấy cái nhà ở đây đây rồi xe này xe nọ rồi ông ngoại ông làm giám đốc rồi kia tao lại mày tao lại mày nghe ồ đi massage lo thư giãn đi má đi massage còn khai nữa hãy để thể hình phục vụ cuộc sống chứ đừng bắt cuộc sống phục vụ thể hình đầu tư để có cơ bắp mà không sinh ra tiền là vô dụng là thất bại doanh nhân streamer đồng hành cùng BBT CEO Duy Nguyễn khỏe đẹp thành công đẳng cấp hãy cầm tiền đến BBT ngay khi còn có thể BBT nâng tầm con người Việt Nam Chào mấy em Cái giọng anh muốn tắt luôn Chịu không nổi mấy em Lý do chửi tụi nó đó Tối ngày sáng đêm nào cũng chửi hết Xong rồi vừa chửi nó mà vừa chửi xe nữa Tao nói còn cái tháng 7 cô hồn nên nặng lắm Nhà cửa Gái gú Xe mẹt Làm ăn Làm ăn là xào trẻ giang hồ á Là kiếm tiền để nuôi BBT á Kêu làm ăn Còn công việc á là chửi mấy media What? tội nặng lắm ờ, ờ. tự xuống trước bình minh hả con ngày hôm nay nè là ngày anh phải quay lại cái clip đó mà cái clip mình quay rồi anh quay hàng ngày ngày một tây tháng một tây tháng chín kìa nó là anh quay là anh anh anh cảm ơn anh tuyên bố anh tuyên dương anh tuyên đủ kiểu hết là những đại lý của bbt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tháng covid tháng 8 tháng covid tháng 8 anh anh làm một cái video cảm ơn tri ân để để coi ừ em dẫn đúng deadline ngày 2 tháng 9 nha úp lên này nọ xong cái tới ngày 3 tháng 9 không thấy 4 9 5 9 không thấy tới ngày 10 tháng 9 11 gì đó không biết nữa nó ngồi tự thú cho mình mình anh ơi sorry anh này nọ kia video hư mẹ rồi Nani? má nghe nóng không em mấy em ơi má đánh người mà không qua tù tao quất đâu rồi đó mấy em mấy em cái tướng này cái quất nó chết không đúng không anh đã nói với tụi nó bao nhiêu lần rồi là anh anh quay video là dựa trên tài năng hùng biện của anh anh dựa trên trí tuệ siêu phàm của anh tại vì anh uống súp bbt anh có được những giây phút đó thôi chứ không phải là anh ngồi anh quay video là anh ngồi anh dàn dựng trước anh kịch bản trước để mà nói lại không phải như cái thằng marketing đâu nó ngồi nó viết cái bài văn ngồi đọc nó khác còn anh á là anh não anh nó nhảy số anh ngồi anh quay anh tuyên dương này nọ kia giờ cũng bữa đó làm bao hay luôn giờ nó nó nó, nó hư mẹ làm lại ờ, giờ mới ờ. này bắt đầu từ đâu tại vì bbt á thì luôn có chính sách là tuyên dương khen thưởng động viên xào trẻ với những đại lý mà gọi là có cái doanh số mà nó nó nó, nó tốt có chiến lược bán hàng ấn tượng hay là có cái gì đó ấn tượng để à, động viên các bạn ấy thì những cái đối tượng á, mà được anh Duy Nguyễn á, mà à, mà gọi là, là, là làm video mà để à, công nhận á thì là những đối tượng đó phải là sao trẻ hợp lý hợp lý đây là cái gì tức là không ăn gậy ăn gậy của ai ăn gậy của khách hàng ăn gậy của khách hàng ăn gậy của cô của đồng nghiệp tức là ví dụ như thằng đại lý thằng đại lý ở biên hòa nó ăn gậy thằng đại lý ở tây ninh ví dụ thằng đại lý ở tây ninh mà nó mét đại lý biên hòa đủ xào trẻ bố lao bố láo giành địa bàn giành khách của nó rồi ờ, bán cho tới hoàng lê kha lê hồng phong này nọ kia đó thì anh sẽ xử thấy mẹ thằng biên hòa luôn á anh xử thấy mẹ thằng biên hòa luôn tại biên hòa nó nó làm ăn là sai cái đạo làm ăn mấy làm ăn nó có hai đạo đạo của mày riêng còn đạo làm ăn nữa chị đúng không tao bán hàng cho mày rồi mày chơi uh, uh, chơi xào trẻ tầm bậy tầm bạ rồi ăn gậy hả nên các bạn sẽ thấy ngạc nhiên có những lúc á mà gọi là đại lý thương hiệu sẽ vắng cái tên quận 7 vắng cái tên thằng Minh Lâm đúng không tại sao tại tháng đó thằng Minh Lâm mày xài chẻ lố tay là mày chết à thằng Minh Lâm nó ăn kiện hoài luôn thằng kia ăn kiện cũng ghê nữa kiện dữ lắm luôn mấy em nên những cái đối tượng vậy là không được nói nên không phải là bạn top 1 là bạn bán nhiều nhất không hẳn nhiều khi bán nhiều nhì sao hoặc là nhiều ba là sao vậy thì cái thằng mà muốn nhiều ba mà muốn, muốn, muốn top 3 đó muốn lên top 1 á thì đá mồi đại pháp top 1 top 2 thì đá mồi đại pháp top 1 top 2 thì đá mồi đại pháp top 1 top 2 bằng cách nào à Ê, em bữa nay rảnh quá giả bộ khách hàng mua hàng đó đi anh à. mua hàng đó đi rồi chat tin nhắn để cho nó lòi đuôi ra nha xong mình gửi lên bbt <laughs> đó cái đó là đá mồi đại pháp vậy thì cái top đây là cái gì cái top đây nó ảnh hưởng tới cái tháng sau đó khi bạn top thì bạn sẽ dễ, sẽ dễ xào trẻ tháng sau hơn yes. đưa cho bạn hai tay trước rồi đó đúng không thí dụ như bạn nằm trong top là tháng sau là bbt đưa cho bạn hai tay rồi bạn chia thêm bốn lá thôi đúng không má kiểu gì nó cũng ra, ra, ra, ra cái kiểu gì nó cũng ra là ba tay hết chứ không lẽ giờ xui mẹ bốn mười vậy <laughs> má xui bốn mười má bốn mười động thổ chết luôn á đúng không rồi ảnh hưởng tới cái gì nữa danh dự danh dự mấy bởi vì cuộc đời như nguyễn cúp đó rồi muốn tay ở dưới rồi à. có cúp nó dễ nói chuyện rất là danh dự nên mấy bạn đa cấp đôi khi bạn lạm dụng này đó bạn đa cấp đó. chủ tịch chi nhánh này, nọ đấy gì chi nhánh này chi nhánh kia đồ xong xếp nguyên hàng ra rồi huy chương cúp kiết đồ cái nóng không phải BT phải đa cấp thằng nào nói BT đa cấp bảo đảm 3 triệu không là mất thời gian dòng nữa đầu tiên thì Duy Nguyễn xin trân trọng cảm ơn đại lý có tên là Lan Soup đại lý có tên là Lion Sub đây Lion Sub là chắc chắn là nghe cái tên là biết nằm ở Hà Đông rồi thằng này chẩu che tên là Tiến Đạt đòn Tiến Đạt thì à, em này á, kinh doanh à, rất là cố gắng kinh doanh rất là là là là là là, là, là ngon lành mà cái xuất thân của em này cũng còn trẻ khỏe nhỏ làm fan cũng nhiều Yến lâu rồi là liếm giang hồ cũng nhiều nữa phốt phít cũng nhiều nữa thằng này tối ngày nhắn tin cho tao có một câu anh ơi anh chửi em nữa đi anh anh anh chửi em anh anh chửi em nát nước anh chửi em banh pháo anh chửi em banh sát luôn được nữa để cho em đặt target anh xong rồi cái anh nhắn tin lạnh lùng rồi, đâu phải muốn được tao chửi là vậy oh, đúng không anh không ngại chửi mày anh chỉ thiếu lý do thôi thì mày đưa pháo đây Nó tối nào cũng nhắn tin anh anh anh anh anh thằng đối thủ rồi nó về hàng này là sao anh chơi nó được không anh đúng không mà nó mới top năm thôi đó mà nó nhoi vậy đó mấy em nó mà thằng like anh sub này á, nó ngày xưa nó nổi một tiếng một cái phốt rồi đi giao hàng mà bằng SH cái cái cái, cái like anh sub là ngày xưa anh làm cho nó luôn tại vì mày ở Hà Đông thì đầu tiên là tao miền Nam nhắc tới Hà Đông là biết coi sư tử rồi sư tử thôi thì like anh luôn đi cho nó lẹ đó là like and sub đúng không đã đạt top 5 mà ở tại sao thằng like and sub này đã đạt top 5 ủa hình như lộn mày ơi này top 4 hay gì á thấy không thấy không tao nói rồi đúng không thấy không tao nói rồi tao quay rồi mà mà mày mày mày làm tao quay lại để tao lộn à rồi lộn nâng cấp lên top 4 nè này top 4 top 4 nha xin lỗi em like and sub thì ở hà nội mà được top 4 á là anh khen rồi đó có cố gắng tại vì sao tại sức mua hà nội kém lắm các bạn ngoài hà nội là các bạn trữ tiền không dám xài tiền không biết sao ngộ vậy đó các bạn ngoài hà nội mua hàng toàn hàng rẻ không à hàng vip dám chơi hay sao chả hiểu nữa nói chung á là cái ngành súp này á ở ngoài hà nội thì sức mua không thể nào bằng được sài gòn anh chỉ tiết lộ cho bạn thông tin thôi sài gòn nó cân 80% phần trăm toàn quốc wow. sài gòn hết 80% phần trăm đó đó là lý do ở sài gòn mà đại lý súp hằng hà xa số mà nó sống được nó ngộ vậy đó còn ngoài hà nội nó nó nó nó không bằng nên bạn bạn đó đó mà đạt được top 4 là giỏi rồi chắc cũng có xào trẻ cuối mùa xào trẻ cuối mùa là gì đơn hàng ngày 29 30 đó là xào trẻ cuối mùa rồi thôi giờ quay lại với top uh, top 5 top 5 là Jim Pro Shop nói chung ông Jim Pro này thì ờ, thì ờ, nhỏ là nó mấy tuổi à? à ở cầu giấy mấy em ở cũng trung tâm nha ở cầu giấy ở cầu giấy thì à, cũng mà làm ờ, buôn bán này nọ cũng ờ, được top top 5 à, nhưng mà ở cái người này á thì lặng tiếng lắm không có không có phốt không có phốt nên tâm không biết chửi cái gì luôn nên Jim á là đạt xuất sắc đạt được top 5 nhưng mà anh bảo đảm chắc chắn á nếu mà Jim Pro từ đây tới cuối tháng á mà không ăn gậy đó thì sẽ nằm top 3 chắc luôn tại vì theo nguồn tin mật anh được biết á Jim Pro tháng này xào trẻ ghê lắm thì bây giờ ví dụ ông Jim Pro ổng ổng ổng yếu ở mạng này thì ông xào trẻ mạng kia đó nên nên tháng sau nha nếu mà có lỡ game gồ lên top 3 hay top 2 hay top 1 thì đừng ngạc nhiên đừng ngạc nhiên nó có cách sao trẻ rồi rồi tiếp theo đó là hai đại lý ngoài bắc miền trung không có đĩa nào hết ờ, ờ. miền trung chịu sao nổi đúng không miền trung đòn gánh hai đầu đất nước lũ lụt hạn hán mưa phùn thường xuyên là thôi thua luôn miền trung không không chịu nổi nè giờ vô tới miền nam phát một luôn nè vô tới đề súp <laughs> cái chữ bd ngày trước anh giải thích rất là hay luôn bd sub là anh ép thằng đó phải nhận chữ bd sub nó không chịu nhận chữ bd sub mày nó sợ bd là giống như gay đó nó mày ngu quá bây giờ cái thằng Advogan đó nó đang sử dụng chữ ghét 3D đúng không cái chữ ghét 3D là cái từ khóa hot trend mà cái bọn model của Advogan nó đang xài mà Advogan nó có sản phẩm là EVB 3D mà EVB 3D là sản phẩm reward cao nó đang rất hot bây giờ thì mình đặt tên cái shop này là BD đi kêu đại BD đâu có gì đâu ngại anh nói nè bd là gì mày ở bình dương mày đặt bd là bình dương rồi đúng không chứ tắt thôi có gì đâu hiểu bd là bình dương không cãi nữa ừ có lý anh nhưng mà bình dương đâu gì đặc biệt đâu anh không cái này mới đặc biệt nè b là gì bd với tắt chữ body building trời ông tổ thể hình ông tổ thể hình là body building thì chữ b là tắt chữ body chữ d là tắt chữ đinh yes. đó xong cái này nó nghe phê phái rồi phái rồi không nhưng mà cái, cái đó là tầng tầng thấp thôi cái tầng cao hơn là dành cho người siêu trí tuệ thành phố mới Bình Dương Bình Dương tham vọng phát triển thành một cái khu đô thị mới cạnh tranh với Sài Gòn nằm mơ đi con đúng không cạnh tranh Sài Gòn luôn thành phố mới Bình Dương đồ thành phố Bình Dương nổi tiếng là gì là cái sự là thành phố trẻ thành phố trẻ ngày trước ha thành phố Hồ Chí Minh là thành phố trẻ thành phố Hà Nội là thành phố già nhưng mà bây giờ thì thằng Bình Dương mới là thành phố trẻ đó thành phố Hồ Chí Minh nó 300 tuổi rồi nó không trẻ nữa nha nó 300 tuổi rồi nhớ chưa Nguyễn Hữu Cảnh mang gương mở cõi đi vô Sài Gòn tập thành gia đình thăm đã tới giờ hơn 300 năm già rồi Hà Nội 4.000 năm nói vậy thôi chứ biết có phải 4.000 năm không ba mua luôn đủ lấy lấy thời mấy ông vua Hùng Dương ra kể ai biết có phải không cứ cho lại vậy đi thôi cứ cho là 2.000 năm thôi cho nó chính xác còn thành phố Hùng Dương mới có 10 năm nay à vậy thì thành phố mới là gì New City nhưng mà New City thường quá không được New City nếu mình chơi cái chữ đó thì nó không liên quan tới thể hình nữa vậy thì chữ thành là viết tắt của chữ bd là gì body building viết nguyên chữ đó là chữ b luôn rồi chữ kia là gì d là gì development development là gì là sự phát triển sự phát triển vậy thì ở cái chữ bd đó nó vừa là phát triển đô thị mà nó vừa là phát triển cơ bắp mình đặt cái gì cũng vậy thôi nó phải có cái riêng và nó phải có cái chung bd bd sub nó bằng vậy đó em mà thằng bd sub này là thằng cà khịa cái thằng khứa à, lion sub đó thằng Lion súp úp tấm hình lên ship hàng bằng SH thằng này uh, ship hàng bằng xe hơi luôn wow. đó bữa nào nó, nó chở con nhỏ này vô đường cao su á nó pha cho nhỏ đó ao clip uống đồ này nọ kia đó nó đăng lên đó mấy em xong chắc phập luôn rồi <laughs> khi mà thằng bd súp này làm ở bình dương rồi nhiều thằng khác nó học tay à, anh ơi em muốn làm ở dĩ an anh ơi anh ấy muốn làm ở thuận an thôi kiếm nó hết đi giờ tao có thằng thu dù một rồi thuận an dĩ an gì đó dẹp kiếm nó hết đi tỉnh thằng thôi nó thì bd súp là tháng vừa rồi được top 3 Còn tháng này thì nói chung nó diễn biến phức tạp quá Giờ nó mới có ngày 15, 16 gì thôi nó còn rất là nhiều biến động Đúng không? Để quan trọng cái hàng RSB ngày hôm nay tụi nó xào trẻ làm sao nè Còn Lazada cuối tháng xào trẻ làm sao nè Còn San cũng cuối tháng xào trẻ làm sao nè Làm gì tụi nó trường vốn nổi Bảo đảm mày hụt hơi liền Đúng không? Hụt hơi liền Thằng nào trường vốn thằng đó mới ghê Chứ chịu sao thấu bây giờ đặt hàng anh ơi hũ này dài hộp kia dài hộp trời hộp nó đang quần nó đang quần phó bên kia cũng banh đầu luôn phó bên kia nóng chửi sáng giờ giận cá chém chém chém chém thớt ghê lắm rồi thôi qua top 2 top 2 là gì quận 7 đúng chưa top 2 là quận 7 quận này ăn cạnh ăn gậy hơi nhiều nè đó này mạnh lắm thằng này nó là sao nói chung thằng này top 2 là không gì lạ đúng không thằng này top 2 không gì lạ mà khi thằng này top 1 chắc chắn thằng top 1 nó ăn gậy rồi <laughs> đúng không mà thằng này gắn top chắc chắn thằng ăn gậy rồi thì hai thằng này nằm trong top không có gì lạ hết tôi thẳng được khẳng định luôn á đúng không khẳng định luôn còn mấy ở thành phố hồ chí minh có nhiều quận khác nha quận 8 có thằng chú ba tăng quận 2 có bt shop quận uh, tân bình có thằng gì đó nó nó, nó xúc cái nhà thuốc gì đó rồi không biết là làm thằng gì rồi thủ đức ừ đúng rồi thủ đức thủ đức là sam rồi quận tân phú quận tân phú là nhỏ vậy mấy cái đó thì mới đúng không mới mà giờ muốn đua top đua top là quận 7 rồi hơi khó từ quận bảy nó làm lâu rồi quận 7 nó làm lâu chứ nó làm tốt mà online thằng 7 nó làm online tốt lắm nó, nó, nó bán hàng nó hay ship ship đồ này nọ các kiểu đó bởi vì nhiều khi nó làm mảng online tốt quá mình kia không phục nó trong sao mà ship rẻ vậy nó tao xào rẻ nó thẳng luôn tao xào rẻ như shipper à, tao thua luôn kiện cáo nhau tối ngày luôn em nhưng mà nói chung á thằng quận 7 là thằng có năng lực thằng có năng lực và anh anh anh nói chung anh cũng khá thích là cách làm việc của ông này đó cho dù có biến cố giữa cuộc sống cho dù có này có kia nhưng mà nó vẫn phát triển nó vẫn làm mà giờ thêm tập chơi xe nữa dạo này tập uống mát nhiều bự như con heo hồi xưa nó không vậy đâu hồi xưa nó có tập bên phòng anh phòng cái chưa nó qua đây tập nè xong rồi nó ngồi lại lại anh anh cho em có chuyện em tâm sự anh chút rồi anh em ngồi ở ngay chỗ cầu thang tâm sự này nọ à, anh à, gì em làm đại lý anh có bảo kê không đồ các kiểu xong rồi cái ông dọn ra ngoài đà nẵng con bồ ngoại, cái tập cũng mê chim thôi à con bồ ngoại dọn ngoại làm xong chia tay bồ dọn vô quận 7 thua chơi vậy đó nó chơi vậy đó mấy em giờ quen khác rồi đó, nó top 2 vậy mấy em nó là gì supplement factory mà nó mở nó nó nó mở bên bến dân cái gì lâm dân bền lâm dân bền quận 7 thì nó mốt nó hưởng ké cái mặt trời quận 7 nữa hưởng ké mặt trời quận 7 nó xào trẻ mà nó thêm nữa đó nói chung á bạn càng gần ở bbt á thì bạn có lợi thế nhưng mà cũng có áp lực vậy thì cái áp lực gần bbt là gì bbt không có đi ship đâu bạn ơi thề luôn chính sách bbt là bán sách bán khách trong thùng game thì bán lẻ cho nó vui thôi còn không thì đi qua qua đại lý chứ bây giờ bbt đâu có tự nhiên tốn thằng shipper cho ngồi chỗ đó làm gì không làm đâu thề luôn nha nên bây giờ kia nào hỏi quận 9 có tỉa shipper không anh không mày ơi shipper shipbot gì nữa để cho đại lý quận 9 nó đi ship đi đúng không bây giờ mẹ cá mập ông cũng ăn cá lòng tông cũng ăn nữa chơi sao thân nó thề thiệt nó à còn hóc môn nữa quên quên hóc môn quận 12 thằng hóc môn quận 12 thì bên quận 2 cũng không có một shipper nào đó mày tới đây mày mua mày mua còn nếu mà alo á thì bắt qua nè ship đi câu ship đi câu chính sách nó phải rõ ràng như vậy bởi vì gần khi mà đương nhiên là bbt về chỗ nào thì chỗ đó nó sẽ được pa chỗ đó sẽ phát triển chỗ đó giống như một cái mặt trời vậy đó nó tỏa sáng vòng vòng bà thấy cái nhà nào nhà nấy cao độ bà cố luôn mà xong chữ nằm tên tên trên chung cư uh, ờ, Wingroup City gì kế bên nhìn thấy hết mà phố hồ quận 7 đóng chung cư nhìn qua luôn rồi tiếp tục quay ra một cái thằng top 1 thằng top 1 không còn nào khác thằng lâm lùng cái thằng mà ờ, uống bột á mà nó ho sụ sụ trong phòng game á thằng đó là nhiều phốt lắm sai cũng phải theo tay bỏ vô họng quýt luôn ờ, khí hậu Việt Nam khô quả thằng đó giờ nói chung thì nó buôn bán lâu rồi nó lâu nhất luôn nó về đại lý thương hiệu là nó lâu nhất luôn nha thì nó bán top 1, top 2 là cái chuyện bình thường nó cũng xào trẻ thấy mẹ luôn cái gì thứ nhất là có lợi thế lâu năm thứ hai là nhất quan hệ mình nhiều tiền tệ nó có đủ hết rồi à. hai đó nó có hết đó rồi à, hàng hóa nó cũng có nhiều đàn em nữa ở sóc trăng thì cũng có muscle field gì ờ, rồi ờ, gì ờ, cần thơ rồi nó mở thêm chi nhánh bên bình thạnh bây giờ mở thêm nguyễn văn luôn rồi tùm lum hết nó đang chuẩn bị khai trương phòng gym mới nữa nó mà cũng mấy vậy cũng rảnh để làm vlog cái gì đi làm gì phải vlog mà cái dạng như review rồi hướng dẫn tập đồ các kiểu nói chung thằng này là bản sao của anh mày ơi chỉ con cái là nó xấu hơn anh thôi chứ chúng nó tao có làm gì nó cũng làm trước hết á mày để mấy em để ý coi bbt đưa ra khẩu hiệu nào nó bụp luôn khẩu hiệu đó à ừ gym phục vụ cuộc sống phải là thành công đẳng cấp gì các kiểu cũng nó y như bản sao quá luôn không biết nói sao nữa đó nên nó giờ có đi vòng vòng cũng có phòng game này nọ cái hướng của nó cái hướng của anh là gì bbt sg thì sau này nó cũng sg luôn đúng không đầu tiên mẹ bán súp ủa lộn thằng đó bán súp bên hàng hải nguyên xong rồi nó nó nó nó, nó, nó mua lại phòng game của anh quận 6 xong rồi nó dời qua giờ nó chuẩn bị nó dời qua bên ờ, uh, nguyễn văn luôn chủ luôn rồi xong rồi nó còn nói tao vài tháng nữa sửa cái nhà nó làm thêm cái phòng nữa đó nó cũng là BBTSC luôn thì nói chung á thì à, đây là cái video làm lại còn cái câu chuyện về Minh Lâm á thì nó quá nhiều đi muốn chửi nó không biết chửi ngày nào tháng nào hết nữa đúng không mà nói chung á nó cũng là chơi với anh rất là lâu rồi từ xưa tới giờ rồi cũng làm vlog cũng quay video cũng massage mát sủng này nọ kia cái vụ một phút 30 giây là nó đi massage nó nhỏ nó nói cho tao biết đó chứ tại tao đàn ông sao tao biết nó một phút 30 giây đúng không nó, nó đi massage nó đầy tới cái độ vậy nó nói nó thiệt nó buồn chứ nó đi massage mỗi lần nó tao vô tao, tao gõ cửa phòng nó mở ra thấy ừ, nhỏ kia ngồi đùi nó vậy nè xong rồi à, hai đứa mở vlog của tao cho coi trời ơi má ơi anh nè mấy video kha hồi xưa mấy video mà có nó đó nó này nè anh nè nó này anh di nè xong cái nó anh di hả tướng hàng ngon ngon hả Ủa, mấy con nhỏ khách làm cho nó biết tao luôn nên thôi chơi với này bể quá đúng không chơi cái này bể quá em má đi massage mà nó khai mẹ nó cơ ngơi ừ ông này có mấy cái nhà ở đây đây rồi xe này xe nọ rồi ông ngoại ông làm giám đốc rồi kia tao lại mày tao lại mày nghe ồ đi massage lo thư giãn đi má đi massage còn khai nữa chơi vậy đó nhiều câu chuyện lắm nói với thằng mình Lâm kể không biết bao giờ hết nhưng mà cũng mừng cho nó nó nó làm mình nó làm mà không được tao cũng buồn lắm mày ơi đúng không chứ giờ gym mà ra đường kinh doanh thằng nào thất bại tao chả chán nên nhiều khi mấy đại lý anh ngồi anh hỏi trời tôi bay làm ăn được không có gì khó khăn không nói tờ giúp cho cái đó chỉ có một câu một anh ơi bán rẻ cho em đi thôi à. <laughs> đâu có chuyện kỳ vậy mà nó trợ giúp là trợ giúp là phát triển chứ thì anh ơi bán rẻ cho em đi đó phải trợ giúp đúng không bán bán đúng giá ông ơi mà em thấy thằng mẹt có thay xe tao đó má ơi cái bình xăng đòi 5 triệu tiền công tiền công bình xăng 5 triệu tiền công mẹt chơi này hệ số 730 hệ số 730 hiểu không xong cái bình xăng hệ số 67 gì đó nhân lên <laughs> tổng xỉu luôn đó đó thì à, cái bảng xếp hạng này á, thì nó sẽ ảnh hưởng tới bảng xếp hạng quý bảng xếp hạng quý ảnh hưởng tới bảng xếp hạng năm nói chung á, thì khi mà cái bảng xếp hạng năm á thì đó là một cái đêm gala một cái đêm gala thì nó sẽ có giống như đa, đa cấp vậy em nó giống như đa cấp vậy đó nha nhưng mà đa cấp là đa cấp thiệt cái này là, là thiệt chứ không phải là xạo đúng không ờ, cũng ờ, cảm ơn cũng rủ ra xăm banh rồi cũng tiền tỷ giá mấy tỷ mấy tỷ rồi đó rồi ghi vô cái bảng cầm cầm chơi vậy lắm em rồi cúp kiếp này nọ đó nói chung là cái ờ, cái cái cái gala cái gala uh, gọi là cuối năm á anh nghĩ nó sẽ ra hoành tráng tao hấp xô đó nó anh nghĩ là nó sẽ là hoành tráng vậy thì cái cuộc meeting tiếp theo á giữa bbt và đại lý là khai trương quận chính đó là các bạn cứ đăng ký danh sách hết đi bbt bao ăn bao ngủ rồi các bạn đi massage tự từ tao tiền nha đó liên liên liên hệ nhà hàng rồi đặt năm sáu ba chục phòng gì đó ừ, cứ vậy đó ba ăn ngủ đó, đơn giản thôi thì đó là cái, một cái buổi gặp mặt để duy nhồi sọ các bạn thêm về công nghệ gym đó để duy nhồi sọ thêm bằng về công nghệ gym và các bạn về dưới quê bạn biết bắn máy thôi chứ gì trơn trọi đó bắn máy bắn súp đồ này nọ kia rồi khi mà trong cái ngày đó các bạn làm đơn hàng nó sẽ có offer offer nó giống như là olympia bên mỹ đó bạn olympia bên mỹ nó rủ đi nè cúng chết mẹ đi đâu nữa tháng 9, tháng 10, tháng 11 chị nó tổ chức đó năm nào nó cũng đủ hết á ờ không biết năm nào nó không đủ hết rồi ờ, má là lạnh thấy mẹ luôn cúm nữa nên năm nay nó ngủ mà dưỡng mới đi nó thôi mày mày nổ đi tao luôn làm luôn online nè giờ đi bển nó lạnh quá đó. nên tất cả à, mình làm ăn á thì đương nhiên là làm làm thật nhưng mà trong làm ăn phải có giải trí phải có chơi rồi phải có, có những cái à, mình cái khẳng định mình à, ờ, nó, nó nói chung á top 1, top 2, top 3, top 4 á thì nó nó nó cái cái cái phần thưởng bằng bằng tiền đó thì nó cũng nhiều hết á các bạn đi massage được chừng 10 chầu thôi à đó chứ còn cái quan trọng á